thị trường tuần cuối cùng của tháng 2 của kênh đầu tư TGC. Như quý vị biết thì là tuần qua là một tuần biến động khá là trái chiều trên thị trường tài chính của chúng ta. Chúng ta có cậu vàng tăng giá khá là mạnh, break out cái vùng ờ, kháng cự mạnh mà chúng ta phân tích trước đó tức là vùng 187X à, lên đóng cửa ở sát 1009 1898. Trong khi đó BTC của chúng ta thì cũng điều chỉnh về sát cái vùng mua của chúng ta chúng ta canh mua BTC quanh 39.000 cộng trừ thì hiện nay BTC cũng đã có thời điểm điều chỉnh xuống đến 39.500 à, nói chung là à, vàng tăng mạnh còn BTC thì giảm khá là mạnh chứng khoán Mỹ thì cũng là một tuần giảm khá là mạnh sau khi test vùng 35.600 à, 800 mà chúng ta bán thì chứng khoán Mỹ cũng đã có thời điểm giảm xuống dưới 34.000 rồi ở khu vực này thì tôi vẫn nói với quý vị là quý vị nào mà chốt lời non thì chúng ta có thể chốt lời ở 338 34 còn nếu không thì chúng ta cứ cầm thôi cầm xuyên ờ, xuyên suốt luôn trong giai đoạn này à, còn ờ, đối với dầu thì sau khi mà nó vượt vượt chen giả một chút thực ra thì cái chen của chúng ta là 94 dầu đã từng vượt lên 95 năm trước khi quay đầu giảm xuống đến 89 Nói chung là khi việc sai số 1% ở thời điểm này 1-2% là chấp nhận được. Do vậy ờ, dầu thì cá nhân tôi đánh giá là tuần qua là một tuần ờ, dầu đã bắt đầu phát đi những cái tín hiệu đảo chiều. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái cặp nến đảo chiều khá mạnh và ba phiên liên tiếp ở vùng đỉnh dầu co giật với biên độ rất là mạnh. Đấy, một phiên từ 95 92 ờ, lên 95, một phiên thì từ 95 xuống đáy thấp nhất 97 một phiên sau đó cũng lại lộn lên 948 và tạo ra cái đáy thấp nhất là 90 tuần qua 5 phiên liên tiếp là 5 phiên co giật của dầu co giật với biên độ mạnh điều này nó đang cho thấy cái ờ, cái khả năng tạo đỉnh khá là cao của dầu chéo kỹ thuật thì cũng bắt đầu báo là dầu đã rời vùng đỉnh rồi Đó. À, còn đối với các cặp tiền tệ thì tuần qua biến động khá là yên ả phần nhiều là do đô la tuần qua cũng không biến động gì chúng ta có thể nhìn thấy DXY nhé là tuần qua DXY của chúng ta cũng gần như là một tuần biến động đi ngang thôi Đấy, biên độ lại đi ngang biên độ hẹp Đây, chúng ta có thể nhìn thấy đóng cửa và mở cửa đều ở quanh 96 Đấy, lên cao nhất là 964 và xuống thấp nhất là 956 nói chung tuần qua một tuần biến động đi ngang của đô la nên các cặp tiền tệ không sôi động nó rất là phù hợp với chiến lược là tuần qua chúng ta không giao dịch tiền tệ đúng không ạ à, các ờ, chiến lược của chúng ta chỉ có chiến lược uh, bán GZ khớp từ tuần trước nữa thì cũng đã chốt lời rồi. Còn lại thì các cặp tiền tệ khác nó không có chiến lược bởi vì nó không có vùng đẹp. À, đó là cái thông tin tuần qua. Còn tuần tới của chúng ta như thế nào và chiến lược của chúng ta sẽ giao dịch như sao? À, ờ, trước hết thì tôi sẽ điểm qua tin của tuần ờ, tới nhé. Tôi điểm tin tuần trước và tin tuần tới. Rồi sau đó chúng ta sẽ điều phân tích chi tiết kỹ thuật để tìm các điểm mua bán như chúng ta biết thì tuần trưa tuần trước là một tuần các dữ liệu kinh tế ờ, quan trọng tiếp tục được công bố và hầu hết là những dữ liệu kinh tế quan trọng đã được công bố trong tuần trước. Tuần cuối cùng chúng ta sẽ không còn nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng nữa. À, tuần trước thì tâm điểm của chúng ta đó là những cái bài à, phát biểu của các chủ tịch Fed thì chúng ta biết là hầu hết các chủ tịch Fed đều khá là đồng thuận trong việc là nâng lãi suất và siết QE, đặc biệt là sẽ Ờ, tính đến việc là sớm hạ bảng cân đối kế toán thì cái này chi tiết chúng ta sẽ chờ đợi trong cuộc họp giữa tháng 3 nhé à, tuần qua về xét về góc độ thông tin kinh tế thì chúng ta có là vào ngày thứ ba thì chúng ta có thông tin về uh, ờ, PP và PP lõi co PP thì uh, đây là chỉ số bà uh, chỉ số giá hàng hóa từ các nhà đặt hàng từ các nhà bán bán buôn thì chỉ số này tăng khá là tốt Đấy, nó cho thấy là cái nhu cầu uh, uh, phục hồi của của của nền kinh tế và các nhà bán buôn sẵn sàng trả với cái mức giá nó tăng giá khá là mạnh 1% đối với PPI và core PPI là 0,8%. Đó. Đưa cái chỉ số tăng giá hàng hóa trong một năm qua lên khá là cao đấy các bạn nhé. Đây chúng ta nhìn này, có rất nhiều tháng tăng giá 1%. Như vậy pp mà so với cùng kỳ năm ngoái thì tăng giá đến gần 10%. Mà chúng ta biết rồi, giá bán buôn mà tăng thì đương nhiên là giá bán lẻ sẽ tăng. Và điều này dự báo trước là CPI sẽ tiếp tục tăng trong một thời gian nữa. Chưa chưa có đỉnh. Tuần trước chúng ta biết CPI của Mỹ rồi, đạt đỉnh ờ, hơn 40 năm đúng không ạ? 7,5% và dự kiến sẽ còn có những đỉnh mới nữa trong những tháng tiếp theo. À, thông tin kinh tế thứ hai à, quan trọng trong tuần qua mà chúng ta chú ý đến chính là doanh số bán lẻ. Doanh số bán lẻ của Mỹ thì tăng rất là mạnh. Đấy, kỳ trước ờ, tháng trước thì âm 2,8 và 2,5 nhưng tháng này dự kiến là doanh số bán lẻ lõi tăng 1% được dự kiến các chuyên gia và doanh số bán lẻ tăng 2,1%. Thực tế thì doanh số bán lẻ lõi tăng 3,3% và doanh số bán lẻ tăng 3,8%. Đây là một mức tăng nó rất là mạnh nó cho thấy nền kinh tế Mỹ là đang tiếp tục phục hồi Đấy, phục hồi khá là tốt tức là với những dữ liệu kinh tế như này thì rõ ràng nó rất là phù hợp cho việc Fed sẽ phải uh, siết QE và nâng lãi suất mà không lo quá lo ngại nhiều đến việc nó ảnh hưởng đến ờ, tốc độ phục hồi của nền kinh tế Mỹ. À, biên bản cuộc họp FOMC vào đêm ngày uh, thứ tư dạng sáng ngày thứ năm cũng tiếp tục nhấn mạnh lại cái uh, quan điểm của Fed và các chủ tịch Fed thì khá là quan tâm đến việc là sẽ nâng lãi suất. Bây giờ vấn đề là giới đầu tư thì đang kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất 0,5%. Thực tế thì chúng ta phải đợi tháng 3 xem. Bởi vì uh, trong biên bản này thì Fed cũng có nói là sẽ tiếp tục chờ đợi những cái tín hiệu rõ ràng hơn từ nền kinh tế. Mà chúng ta biết những uh, dấu hiệu nền kinh tế, những chỉ báo quan trọng thì được công bố là từ đầu tháng đến giờ CPI, doanh số bán lẻ rồi thì uh, ờ, PPI đấy là những chỉ số quan trọng mà hiện nay thì lạm phát đang là tâm điểm thì các chỉ số này công bố hầu hết nó đều khá là tốt uh, ờ, CPI thì rất là cao thì điều này nó ủng hộ cho việc sẽ phải thắt chặt nhanh Fed sẽ phải hành động sớm chúng ta sẽ chờ đợi xem nhé bên cạnh đó trong tuần thì chúng ta biết là các chỉ số ờ, chỉ báo về nhà à, về nhu cầu nhà ở và bất động sản thì cũng khá là tốt đúng không ạ à, đây chúng ta có thể nhìn thấy à, về cái ờ, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thì tuần qua ở mức là 248.000 đơn có tăng nhẹ so với kỳ trước à, giấy phép xây dựng thì tăng rất là mạnh 1,9 triệu à, giấy phép so với 1,7 triệu của các chuyên gia dự đoán lượng nhà khởi công thì giảm nhẹ 1,6 triệu 4 triệu so với 1,7 triệu à, Doanh số bán nhà cũ thì tăng mạnh à, 6,5 triệu giao dịch so với 6,1 triệu. Nói chung là các chỉ báo kinh tế thì nó cho cái à, nó cho cái góc nhìn là khá là lạc quan về nền kinh tế Mỹ tốc độ phục hồi. Do vậy điều này thì nó hoàn toàn ờ, ủng hộ cho Fed có thể mạnh tay thắt chặt trong tháng 3. Đó là các chỉ báo kinh tế tuần trước. Còn tuần này tuần này nhá thì ngày thứ hai chúng ta không có tin quan trọng của Mỹ Mỹ Bank Holiday như vậy sẽ biến động theo kỹ thuật thôi phản ánh tin tuần trước ngày thứ ba ngày thứ ba thì Mỹ cũng không có thông tin nào quá quan trọng cả đến ngày thứ tư ngày thứ tư cũng vậy ngày thứ năm thì chúng ta có thông tin là GDP GDP ờ, điều chỉnh ờ, số liệu của tháng trước thì là GDP ờ, sơ bộ, còn đây là GDP điều chỉnh. GDP sơ bộ là 6,9, GDP điều chỉnh dự kiến 7,1, nó sẽ không thay đổi nhiều. GDP quý 4 đấy ạ, à, cũng không thay đổi nhiều. À, và cái kỳ vọng GDP 6,9 cũng không thay đổi gì cả. Doanh số bán nhà mới hơn 800.000, à, cũng không không thay đổi, hơn 800.000 giao dịch, đây đang dự kiến ạ ngày thứ sáu ngày thứ sáu thì tâm điểm của ta sẽ là co PCE đây là chỉ số PCE Index chỉ số theo dõi lạm phát của Fed kỳ vọng là tăng 0,5% à, bên cạnh đó chúng ta sẽ có đơn đặt hàng hóa lâu bền cũng kỳ vọng là tăng nhưng cũng không biến động mạnh và niềm tin tiêu dùng nói chung có thể nói là các thông tin kinh tế trong tuần này không quá quan trọng à, à, có lẽ quan trọng nhất sẽ chính là cái chỉ số co PCE của Fed Index này xem nó ở nó có tăng mạnh thế nào và nó sẽ cho chúng ta biết là cái chỉ số theo dõi lạm phát của Fed hiện nay cái chỉ số này hiện nay là đang 5% có thể nói tuần tới sẽ một tuần không nhiều thông tin ảnh hưởng đến thị trường do vậy xét về góc độ thông tin kinh tế thì không có nhiều thông tin lớn ảnh hưởng thị trường tức là thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật nhưng xét về thông tin về địa chính trị thì sẽ có. Đấy là chúng ta biết là căng thẳng giữa Nga và Ukraine thì lại vẫn vẫn vẫn chưa chưa hạ nhiệt. À, hai. Chúng ta biết là tuần trước thì Nga có tuyên bố là rút bớt quân khỏi cái ờ, vùng biên giới sau khi tập trận xong nhưng sau đó thì chúng ta biết là những căng thẳng này vẫn chưa được giải quyết. Do vậy, cái ẩn số vẫn là căng thẳng địa chính trị thôi, chứ ẩn số về thông tin kinh tế thì không có nhiều thông tin quan trọng nhưng ẩn số về thông tin địa chính trị thì chúng ta không biết được nhé tức là nếu nó xảy ra va chạm căng thẳng leo thang hơn thì hoàn toàn là à, cậu vàng có thể tiếp tục bay còn các thị trường tài chính khác có thể trao đảo còn nếu mà nga rút quân chẳng hạn thì có thể lại uh, thị trường khác ví dụ như là chứng khoán có thể phục hồi còn uh, vàng và dầu có thể bị điều chỉnh đó tức là với mỗi cái chiều hướng leo thang của địa chính trị thì nó sẽ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến một nhóm mặt hàng nhất định nào đó. Đó là xét dưới góc độ phân tích thông tin. Còn xét dưới góc độ ờ, phân tích kỹ thuật thì sao? Chúng ta sẽ đi chi tiết từng mã hàng một nhé. Và sau khi phân tích hết thì chúng ta sẽ lại chốt lại xem tuần này chúng ta nên tập trung vào nhóm nhóm mã hàng nào. Trước hết là cậu vàng đi. Cậu vàng thì tuần qua break out cái khu vực kháng cự rồi nó khá là rõ rồi đúng không ạ tuần qua thì chúng ta cũng mua khi cậu vàng test lại chen ở vùng giá 4951 thì chúng ta cũng chốt lời rồi đúng không? một chút nữa thì chúng ta cắt lỗ <laughs> với cái lệnh à, dừng lỗ 44 thì giá xuống đến 45 nói chung là 30 không phải là Tết mà gần chết mà sống lại thì đúng là sống rất là dai thực tế thì sau đó giá đi break out rất là xa ngoài kỳ vọng tuần qua thì chúng ta cũng có bán cái vùng 99 ờ, à, 1900 ạ nhưng sau đó thì giá không không xuống đạt kỳ vọng thì cuối tuần chúng ta cũng phải cắt lệnh thôi cắt lãi mấy đô thôi à, chúng ta bán 1900 giá đã điều chỉnh xuống được đến 90 mà chúng ta kỳ vọng chút lời 85 một chút nữa thì khớp chốt lời <laughs> thêm 5 6 đô nữa thôi đen phải chịu rồi, đúng không ạ giá điều này chứng tỏ là giá đang đang ở xu thế tăng khá là mạnh Do vậy xu hướng chung của cậu vàng chúng ta sẽ canh dưới mua lên thôi ạ. Quan điểm của tôi thì cậu vàng đá phát đi tín hiệu tăng rồi. Do vậy bây giờ mọi cái yếu tố nó đều ủng hộ xu hướng tăng của cậu vàng. Do vậy chúng ta sẽ canh mua thôi và chúng ta mua test lại vùng đỉnh cũ thôi. À, test lại cái ờ, khu vực kháng cự cũ thôi. Cái khu vực 70 65 70 này trước nó là kháng cự giờ nó sẽ là hỗ trợ khá là mạnh. Và chúng ta canh mua ở đó thôi, không vấn đề gì cả. đấy khu vực này thì chúng ta canh mua chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua phá qua 55 ạ đây phá qua chen nếu mà đầu tuần thì cậu vàng hoàn toàn có thể điều chỉnh xuống được vùng giá 60 nhưng mà nếu mà cuối tuần thì có lẽ chỉ điều chỉnh được đến vùng quanh 70 thôi do vậy cái giải 60 70 là giải canh canh mua trong tuần này nhé chúng ta hoàn toàn canh mua tuần này chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 55 đó còn lại chốt lời đâu ngắn chúng ta nghìn chín thôi trường ngược lại nếu mà giá vàng break out nghìn chín thì sao break out nghìn chín thì chúng ta vẫn có thể mua được không sao cả nếu bây giờ giá vàng vượt lên trên nghìn chín thì test lại nghìn chín chúng ta mua và lúc đó điểm dừng lỗ của chúng ta thì nếu bây giờ nhé tôi đặt uh, chúng ta có hai vùng canh mua nhé vùng thứ nhất là giá vàng xuống đến vùng 6x đấy 6x đầu tuần thì có thể xuống 60 65 nhưng giữa tuần và cuối tuần có thể chỉ xuống 65 70 thôi thì chúng ta mua dừng lỗ 55. Vùng thứ hai là gì? Nếu giá vàng vượt lên 19 mười mấy thậm chí 19 20 chẳng hạn, sau giá vàng test lại quanh 1009, dưới 1009 thì chúng ta cũng mua chúng ta dừng lỗ dưới cái đáy điều chỉnh tuần trước là cái đáy 80 86 ờ, này. Đó, chúng ta dừng lỗ 85. Như vậy thì có hai vùng mua, một là vùng 6x đến 70 thì chúng ta dừng lỗ 55, hai là vùng mua 9x nhá. 189X. để với điều kiện nhé, nếu giá vàng vượt trên 1009 1%, tức là giá vàng phải đóng cửa trên 1910 thì lúc đó chúng ta canh mua ở phía dưới là 189X nhá. Thì đó chúng ta dừng lỗ là 1885. Đó là hai vùng mua cậu vàng. Và tuần sau thì chúng ta chỉ canh mua thôi. Còn nếu mà có lệnh bán ngắn hạn trong ngày thì tôi sẽ update. Còn xu hướng chung của chúng ta chiến lược tuần là chúng ta cứ canh mua thôi nhé. Chúng ta canh tại hai vùng đó. Các bạn lưu ý nhé đó là về cậu vàng còn BTC thì sao BTC thì như phân tích đấy chúng ta vẫn canh mua thôi khu vực canh mua ở BTC chính là quanh 39 ngàn cộng trừ đấy do vậy chiến lược chính của chúng ta vẫn là canh mua BTC chúng ta dừng lỗ BTC khi giá phá qua 38 ngàn đấy 37 ngàn 800 à, thực ra phải là 37 ngàn 500 bởi vì nó có sai số BTC thì chúng ta biết nó biến động rất là mạnh do vậy chỉ nó có sai số thì sai số vài trăm điểm 1% là bình thường do vậy ở BTC chúng ta sẽ dừng lỗ ở 3 37.500 nhé còn mua quanh 39.000 cộng trừ đấy bạn có thể cộng trừ 200 giá 300 giá hay là 500 giá tùy theo à, cái biên độ chịu rủi ro của các bạn các bạn chịu rủi ro hơn một chút thì chúng ta vào sớm hơn các bạn chịu rủi ro thấp hơn thì chúng ta đợi trừ chẳng hạn nếu mà chúng ta đợi 38 500 chẳng hạn thì có thể nó không tới thì chúng ta không khớp kiểu như vậy nói chung là mua quanh 39 ngàn cộng trừ đấy và chúng ta dừng lỗ là 37.500 còn chốt lời thì chúng ta sẽ hướng đến vùng giá 44 ngàn xa hơn thì chúng ta có thể hướng đến 47 ngàn đó BTC như vậy BTC và vàng chúng ta đều canh mua nhé Mặc dù hai cái ờ, sản phẩm này tuần trước khá trái chiều, vàng tăng BTC giảm. Tuy nhiên, ờ, quan điểm tôi thì BTC vẫn sẽ tiếp tục có một nhịp phục hồi nữa trước khi đạt đỉnh. Còn vàng thì trước mắt chúng ta cứ canh mua đá rồi tính sau. Đó. Đối với ờ, Dow Jones, Dow Jones thì ngắn hạn thì cá nhân tôi đánh giá là khi Dow Jones về cái khu vực 338, 34 ngàn này thì sẽ có một nhịp phục hồi. Do vậy nếu các bạn hoàn toàn có thể chốt ngắn hạn, mất hàng thôi thì chúng ta có thể chốt ở vùng giá 3 38 34 này. Đấy. Thì chúng ta sẽ canh bán lại ở vùng giá 35 352 nhá. Đấy, tùy theo điểm chạm trong tuần, nếu mà đầu tuần thì có thể phiên thứ hai, thứ ba mà phục hồi lên được thứ ba. Nói chung là trước thứ tư thì có thể lên được vùng 352 tối đa 353 nhưng mà nếu mà từ thứ năm thứ sáu thì có lẽ chỉ lên được 351 thôi kiểu như vậy như vậy giải 351 353 sẽ là giải chúng ta canh bán trong tuần này à, dừng lỗ chúng ta dừng lỗ trên cái đỉnh tuần trước 358 nhá 359 bán nào dừng lỗ ngắn nhất thì chúng ta dừng lỗ 355 nhá không có dừng lỗ thấp hơn 355 còn nếu các bạn dừng lỗ đủ dài sẽ là 359 đấy tôi dừng lỗ tầm 600 giá còn chốt lời sao chốt lời thì vòng sau chúng ta không chốt lời 34 ngàn nữa nhé mà chúng ta thả luôn tạm thời là cứ thả đã rồi đến đâu chúng ta chốt sau đó là đối với chứng khoán Mỹ đối với dầu thì sao dầu thì tuần qua có 5 phiên co giật liên tục do vậy là chúng ta hoàn toàn có thể là canh bán dầu Đấy. theo cá nhân tôi đánh giá thì những phiên co giật nó đang cho chúng ta cái ờ, khu vực ờ, tạo đỉnh theo chen này và khi có khu vực như này thì rõ ràng là chúng ta có thể canh bán được không sao cả à, bán sai dừng lỗ thôi không không có vấn đề gì cả à, thì cá nhân tôi đánh giá là tuần tới khi ra dầu test lên vùng giá 94 94 cộng trừ chúng ta bán thôi có lẽ 94 thôi chứ chả cần cộng trừ đâu quanh 94 cộng trừ 2 pip chúng ta bán cho dừng lỗ trên cái đỉnh hôm trước nhá à, hôm trước là 957 như vậy chúng ta dừng lỗ 96 dừng lỗ hai giá nhá chốt lời như nào chốt lời thì ngắn nhất là cái à, đỉnh 89 đây 5 giá 89 có lẽ hơi ít tôi nghĩ là test MA 200 trên H4 chúng ta dừng lỗ chốt lời 86 đây chốt lời 86 như vậy bán 94 chốt lời 86 8 giá dừng lỗ hai giá 14 tỷ lệ khá là cao chấp nhận bán được không sao cả đó đối với giá dầu sẽ như vậy dầu cũng ờ, chiều kỹ thuật thì cũng đã báo là nó rời vùng đỉnh rồi do vậy chúng ta tự tin mà bán thôi Đấy. Với 5 phiên co giật tuần trước thì khi nào nó vượt cái đỉnh này thì chúng ta dừng lỗ. Không thì chúng ta cứ canh test lại đỉnh bán thôi. 94 thậm chí vượt 94 là bình thường. Chúng ta bán 94 95. 96 dừng lỗ. Đấy, chốt lời 86. Đó là đối với giá dầu. À, còn đối với các uh, cặp tiền tệ thì sao? Đối với các cặp tiền tệ thì chúng ta lưu ý nhé. DXY thì đang tiếp tục phục hồi. Nhưng mà cái xu hướng rằng co của nó à, hiện nay không thoát được các chỉ báo kỹ thuật của nó chỉ báo nó khá là lẫn lộn thì nhiều khả năng DXY sẽ tiếp tục phục hồi và sẽ lại tiếp tục dao động trong biên độ hẹp 95 năm đến 96 năm thôi khi nào DXY break out 96 năm thì nó cũng có thể vào một xu hướng mạnh do vậy với việc DXY mà lằng nhằng như này thì các cặp tiền tệ của chúng ta nhiều khả năng sẽ lại sideways đi ngang và chúng ta sẽ khá khó giao dịch do vậy muốn biết giao dịch từng cặp thế nào chúng ta sẽ xét riêng từng cặp một thôi đối với cặp à, USD trên à, yên Nhật đối với cặp USD trên yên Nhật thì tuần qua đi ngang ừ, có biến động giảm nhẹ không đạt kỳ vọng điểm mua tuần tới chúng ta vẫn canh mua nhé nếu USD trên yên Nhật về quanh 114 cộng trừ 10 pip chúng ta mua chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 113 năm Đấy. chốt lời thì hướng đến 116.3 tức là chốt lời khoảng 200 pip còn dừng lỗ khoảng 50 pip đó đối với cặp yên nhật chúng ta sẽ canh mua thôi à, đối với cặp euro đối với cặp euro thì à, cặp này khó rồi cặp này cốt nhất chúng ta không giao dịch nhé không có xu hướng nếu giá test lên tôi đang giả sử nhé nếu giá test lên 1.1480 chúng ta có thể bán cho dừng lỗ 50 pip là 1.1530 còn chốt lời thì uh, 200 pip 1.1280 nên nếu giá test lên hiện nay giá đang 1.1323 ờ, tức là giá phải tăng tầm 150 ờ, pip nữa chúng ta mới có thể bán nhá không thôi đối với cặp ờ, đồng bảng trên U đối với đồng bảng trên U có lẽ chúng ta canh hồi lên để chúng ta bán thôi Đấy, canh hồi lên cái khu vực đỉnh cũ này 1.13 1.37 3720 3700 3720 nhá. Đấy, test vượt MA200 một chút chúng ta bán thôi. Chúng ta dừng lỗ thì dừng lỗ 60 um, pip. 1.3780. Chốt lời thì 200 pip cho tôi. Đối đồng bảng trên uh, yên bảng trên yên cũng vậy thôi chúng ta canh đỉnh cú bán thôi 158 cộng trừ 10 pip nhá chúng ta dừng lỗ 158.6 còn chốt lời thì chúng ta tiếp tục là 156 155 156 thôi cho nó dễ khớp như vậy chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip nói chung là đối với đồng bảng thì có lẽ đồng bảng trên yên thì xu hướng lại rõ hơn sau đó đến bảng trên uh, u Đó. còn uh, Uzi hoặc là EU thì không không không có xu hướng lắm. Như vậy thì tuần tới tâm điểm của chúng ta các cặp forex vẫn không phải là tâm điểm của chúng ta. Tâm điểm của chúng ta vẫn là BTC, vàng, à, chứng khoán Mỹ và dầu. Đó sẽ là bốn ờ, cái sản phẩm chính. Còn uh, bên cạnh đó nếu forex thì chúng ta nên giao dịch hai cặp với uh, đồng bảng thôi. À còn đối với chứng khoán Việt Nam, tuần trước thì uh, tôi quên không phân tích. à, <laughs> chứng khoán Việt Nam như này, chứng khoán Việt Nam tuần qua đã đóng cửa được trên 1.500 mặc dù à, đầu tuần đã có phiên à, bán khá là mạnh xuống đến 1470 nhưng sau đó chứng khoán Việt Nam lại à, phục hồi lên khá là mạnh thì việc chứng khoán Việt Nam đóng cửa trên 1.500 nó sẽ mở ra cơ hội chứng khoán Việt Nam ngắn hạn sẽ bơi ngược dòng chứng khoán thế giới một chút. Từ khi chứng khoán thế giới Mỹ phục hồi thì chứng khoán Việt Nam sẽ có khả năng test lại đỉnh cái khu vực 153x đây, 1530 1535. Cá nhân tôi đánh giá chứng khoán Việt Nam tuần tới có thể phục hồi lên khu vực này trước khi xuống. Nhưng chúng ta có một điểm lưu ý nhé. Chứng khoán Việt Nam đang tăng không vôn. Tức là tăng nhưng không có dòng tiền. Đây chúng ta nhìn thấy đấy. Giá phục hồi nhưng mà dòng tiền thì giảm mạnh. Giảm khá là nhiều. Giảm gần một nửa so với thời đỉnh cao. Đấy, mà chúng ta biết là đỉnh cao là những cái phiên phân phối rất là mạnh. Điều này chứng tỏ là các định chế tài chính lớn với tiềm lực tài chính của mình đang cố tình kích chỉ số thôi để bán thôi do vậy nếu các bạn có hàng thì các bạn canh thoát hàng thôi nhé nếu mà thị trường có một hai phiên ờ, hứng khởi trong tuần test lên vùng 153x này chúng ta bán rồi thoát khỏi thị trường ờ, chờ đợi cơ hội sau bởi vì một khi chứng khoán thế giới đã vào chen giảm mạnh thì chứng khoán Việt Nam cũng không tránh khỏi đâu đó nên chứng khoán Việt Nam khi test lại đỉnh thì chúng ta bán thôi nói chung là bán nghỉ tạm thời là nghỉ không có làm ăn gì nữa cả chúng ta chờ đợi cơ hội mới Ờ, đó là toàn bộ buổi ờ, phân tích nhận định thị trường tuần cuối cùng của tháng 2. Chúng ta lưu ý nhé, tháng 2 chúng ta có 28 ngày thôi. Do vậy ngày thứ sáu tuần tới là 25 thì chúng ta còn một phiên giao dịch cuối cùng của đầu tuần tới nữa thì coi như là đây là tuần cuối cùng của tháng 2 rồi. Chúng ta sẽ chờ đợi tháng 3 với một tháng sẽ biến động rất là mạnh. Tâm điểm sẽ là cuộc họp FOMC vào ờ, đêm 16, dạng sáng ngày 17 và đặc biệt trước đó thì vào ngày mùng 10 tháng 3 chúng ta sẽ có thông tin lạm phát của Mỹ. Đó sẽ là những tâm điểm vì chúng ta biết hiện nay thì lạm phát mới là tâm điểm của Fed. Ok, như vậy chúng ta chốt lại là trong tuần chúng ta sẽ có 4 cái sản phẩm để chúng ta giao dịch chính. BTC, vàng, à, chứng khoán Mỹ và dầu. Thì chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.